Dự báo lạm phát năm 2023 tăng, thị trường bất động sản sẽ diễn biến ra sao? Phân tích chung về bức tranh kinh tế, tiến sĩ Lê Xuân Sang, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cho rằng, kinh tế Việt Nam năm 2023 sẽ đạt mức tăng trưởng thấp hơn năm 2022, chủ yếu do yếu tố kỹ thuật, vì năm 2021 tăng trưởng thấp, nhất là quý 3 tăng trưởng âm. Trong năm 2023, các cấu thành tổng cầu dự đoán vẫn góp phần tăng trưởng GDP tương đối cao, cụ thể là tiêu dùng tư nhân, đầu tư toàn xã hội và thặng dư thương mại. Chính sách tiền tệ, nhất là lãi suất và tỷ giá của ngân hàng nhà nước trong thời gian tới sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng của chính sách và tình hình kinh tế của các nước đối tác, nhất là Mỹ, và sự suy giảm suy thoái kinh tế của nước này và các nước phát triển sẽ có tác động lên chính sách tiền tệ và nền kinh tế của Việt Nam, vừa tạo áp lực tăng lãi suất, vừa giảm lạm phát và ngược lại. Tiến sĩ Sang dự đoán, khả năng ngân hàng nhà nước tăng lãi suất là cao hơn với mức tăng nhỏ trong đợt 1 của năm 2022, vừa giúp giảm tác động lên tỷ giá và chiều hướng luồng vốn đầu tư, đồng thời giúp kiềm chế lạm phát từ tăng giá nguyên vật liệu, nhất là nguyên vật liệu xây dựng do Trung Quốc mở cửa nền kinh tế, cũng như tác động từ giải ngân gói đầu tư công lớn kỷ lục trong năm 2023. Vị chuyên gia này dự báo trong thời gian tới, nhất là năm 2023, lạm phát ở Việt Nam sẽ tăng với áp lực các nhân tố bên ngoài tăng, lạm phát trong nước thấp hơn nước ngoài, ngoại trừ nếu chiến sự Nga và Ukraine leo thang sâu rộng hơn. Tuy nhiên, việc Trung Quốc mở cửa nền kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đầu tư, thị trường bất động sản phục hồi mạnh mẽ và Việt Nam quyết tâm giải ngân hữu hiệu đầu tư công 700.000 tỷ đồng có tác động lớn hơn lên mức lạm phát, dự báo đưa mức lạm phát CPI lên khoảng 4,5 đến 4,7%. Phân tích về bối cảnh thị trường bất động sản Việt Nam, tiến sĩ Lê Xuân Sang nhận định, phân khúc nhà ở đầu năm 2023 gặp nhiều khó khăn hơn nửa cuối năm 2022, chủ yếu do các nguồn vốn tín dụng, vay nợ trái phiếu bất động sản bị hạn chế hơn. Hành vi đầu cơ chờ giá lên, nhìn chung đã ngưng lại, thay vào đó là tâm lý ngang ngóng. Tín hiệu tích cực đó là mức cầu và cung bất động sản cũng sẽ được hỗ trợ, nâng cao nhờ quyết tâm giải ngân các dự án đầu tư công khắp cả nước cùng việc sửa đổi pháp lý bất động sản và các lĩnh vực liên quan. Tuy nhiên, áp lực tài chính trong điều kiện nguồn cung hạn chế khiến thị trường bất động sản nhà ở điều chỉnh giảm dần, nhất là các dự án ở nông thôn, song không sụp đổ. Trong khi đó, phân khúc bất động sản công nghiệp, văn phòng cho thuê nhà và xu hướng các luồng vốn FDI vào bất động sản dự báo tiếp tục tăng, nhưng tố lạm phát rất cao ở Mỹ và EU vốn là nguyên nhân khiến FED tăng lãi suất song mức lo ngại đang giảm dần. Việc Mỹ dự kiến tăng lãi suất cao lên kỷ lục trên 5% có khả năng diễn ra sớm nhất trong 3 quý đầu năm của năm 2023, buộc ngân hàng nhà nước phải có phản ứng thích hợp để không tăng lãi suất điều hành quá mức, làm bóp nghẹt nền kinh tế nói chung và thị trường bất động sản nói riêng. Theo tiến sĩ Lê Xuân Sang, lạm phát cao là nhân tố gây bất ổn cho thế giới năm 2022. Tại Việt Nam, mức lạm phát dự kiến sẽ tăng cao hơn năm 2023, nhất là những tháng cuối năm. Ông Sang nhận định, với mức cung bất động sản hạn chế, Mức cầu thực tương đối cao và cung cầu này sẽ được hỗ trợ trong năm 2023 thì lạm phát cao hơn rất khó gây ra sự đổ vỡ của ngành bất động sản mà thị trường sẽ điều chỉnh xuống mức hợp lý hơn. Song, vị chuyên gia này cho rằng sự thực thi và phản ứng chính sách hữu hiệu của Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giao thông Vận tải có ý nghĩa quan trọng giúp ngành bất động sản hạ cánh mềm một cách an toàn. Nghiên cứu và đào tạo bất động sản, tri thức cho thịnh vượng vững bền.